Đinh Gia Thần lại là thiên tử xin chào người dân của ta nên Đinh Gia Thần lại là thiên tử quay đồ nét ta Đinh Gia Thần thiên tử trò chuyện với Mai phần sáu Nhớ like, chia sẻ, rồi lên ký kênh, rồi ủng hộ kênh để giúp cho Đinh Gia Thần lại thiên tử sớm nhận ông và khen Ai là fan một của Đinh Gia Thần lại thiên tử xin lại bình luận rất tiền Nhớ like, chia sẻ, ủng hộ Đinh Gia Thần lại là thiên tử từ đây đến tương lai đời đời kiếp kiếp hâm mắt này nếu như như thần nói tên của như thần cho ngài thiên đạo biết hay ngài thiên đạo sẽ nhận lúc bạn tại chừng nào ngài thiên đạo nhận được ba lúc tới thì nói như thần nói tên cũng không muộn nếu người ngài thiên đạo chính thức là tin đeo thần là thiên đạo thiên giới tới chuyện đó ngài thiên đạo sẽ nhận bạn mang tên thiên tử nghe số tờ là thiên tử nghe từng đợi tên nghe tôi đi thiên tử ngài không tin như là chia sẽ không hộ đến gia thần là thiên tử mọi người nghe tin với thầu lại xin lỗi nó thôi hiền đừng nghe ai hiền ờ, cho dù đội rất là có tiếng ờ, của ai đừng nghe nghe tiếng của đinh gia thọ lại xin lỗi thôi hiền đinh gia thọ thiên tử tạo chuyện như ma phần ba sáu đinh dân hồn quỷ sẽ tăng ngày đây không có nhận được quà từ youtube thì con người cũng không uh, nhận được uh, uh, không tin thì uh, tôi biết sau đây tôi ở đây là người âm đó còn có người trần không tin thì thôi ông già noel có thật nha ký tên thế giới tâm linh thái linh gia thần lại lời thiên lỗi nó có em ai là fan mộ của linh gia thần lại thiên lỗi xin ở bình lên đó đi nhớ like và chia sẻ lên đường ủng hộ kênh đến cho thọ lại đây khiến đổi từ giờ sau còn mình là đến chắc thọ lại đây khiến đổi có cần mình đọc lại cho người nghe không nhớ ủng hộ đến chắc thọ lại đây khiến đổi Tinh văn thần thiên, ờ, thiên tử trò chuyện giấc ma phần 36 Tinh văn thần quỷ sẽ tăng Ngày đây không có nhân nhận được qua từ Youtube thầy con người cũng không nhận được Không tin thì th ờ, tôi um, biết sao đây Tôi ở đây là người âm đó Còn con người uh, trần không tin thì thôi ông già noel là có thật uh, ờ, nha ký tên thế giới tâm linh nhớ like chia sẻ ủng hộ đến cho mọi lê xin lỗi Đừng sơ ba bởi sang chính là ta, tô một không chính là ta, gia cánh lượng chính là ta, lô bom chính là ta, lương sơ mã chính là ta, gia nam chính là ta, chính là thanh nhân chính là ta. Nên giới thần lại là thiên đạo, thiên đạo hoàng đế thượng tiên, tài lớn nhất của ngọc hoàng thần lá cho thù hoàng, nhớ lai chứ sao họ đến giới thần lại thiên đạo hiền. Ta có hai tên, nhớ, nhớ hai tên của ta. Tên thứ nhất là đến giới thần lại là thiên đạo, là con trai lớn nhất của ngọc hoàng thần lá cho thù hoàng tên thứ hai là tên cho thần tâm ma à, thiên ma ma dương quỷ sang dịch ra nghĩa là vua ờ, cha tờ tiền gói lại cho con làm vua trong tương lai để xóa sợ người trần đã làm nên đã làm tha thứ cho họ nhớ nghe nhớ ông hậu đến với thần lại thiên đỡ hiền thôi hẹn gặp mười sao hẹn gặp mười dân của lần sao nhớ like chứ sao ủng hộ đến với thần lại thiên đỡ hiền bye bye thằng